cách đây vài hôm có một chị khách hàng hỏi long là em ơi bây giờ chị mới bắt đầu kinh doanh trên shopee thì liệu có kinh doanh được không vì shopee đã có quá lâu rồi nhiều nhà bán hàng rồi ok thì đây là một câu hỏi rất là hay à, ra trận thì chúng ta sẽ phải cần vũ khí thì khi chúng ta đi kinh doanh chúng ta sẽ cần những cái phần mềm uh, công cụ hỗ trợ và công cụ càng khỏe thì chúng ta sẽ chiến đấu càng khỏe hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với nguyễn quang long com và trong clip ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tool của Shopee có thể nói là rất là hay và có thể hỗ trợ cho các bạn kể cả những người bắt đầu mới kinh doanh trên Shopee hoặc những người kinh doanh lâu nhưng chưa biết đến tool này đều có thể sử dụng được tool rất là hiệu quả khi biết áp dụng công cụ biết đâu bạn lại trở thành chùm kinh doanh trên Shopee có thể kiếm về hàng triệu đơn hàng và thậm chí là kiếm về hàng tỷ hàng chục tỷ đồng mỗi tháng ghê không các bạn cứ thử đi biết đâu lại ngon chả mất gì mà có khi lại thành triệu phú ok và sau đây Long sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng tool uh, tool có tên gọi là Shopee Plus ok thì các bạn chỉ cần bật Shopee Plus lên đây các bạn bật to ra nhá rồi đây và giả sử khi nó có cái bảng mà để update này thì các bạn sẽ kích vào đây để cho nó update lên vì nó sẽ có những cái nâng cấp quan trọng để giúp cho cái quá trình mà dùng tool nó được uh, uh, nuột nà và trơn tru và sau khi chạy thành công thì các bạn bắt đầu ấn chạy phần mềm rồi thì lúc này chúng ta sẽ nhìn lại cái tool này đó đấy thì Long giới thiệu qua đây cái này còn sử dụng đây thì cái tool này rất là rẻ ở trên thị trường bán là 100 nghìn một tháng thì các bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm và đồng thời là cái tool này còn cho thử nghiệm miễn phí trong vòng uh, mấy ngày đó thì là các bạn có thể dùng để các bạn trải nghiệm không mất phí một tí nào cả đó thì những cái tính năng quan trọng ở trên tool mới là quan trọng thì có những tính năng như thế này ví dụ như là tăng like follow cho gian hàng nếu các bạn có gian hàng mới thì cái việc quan trọng nhất là các bạn phải tăng like tăng follow lên thậm chí là uh, nhờ like chéo các cái gian hàng shopee cho nhau để tăng cái độ chớt của gian hàng lên cái thứ hai là các bạn có thể quản lý được các cái inbox cho rất nhiều tài khoản shopee rồi cái thứ ba là các bạn có thể quản lý rất nhiều sản phẩm đó ở trong cái tab này và cái thứ tư là uh, các bạn có thể đăng sản phẩm lên uh, rất là tiện lợi đó thì ở trong cái clip ngày hôm nay Long sẽ hướng dẫn các bạn đăng sản phẩm vì đây là cái bước quan trọng và bước đầu tiên khởi sự cho tất cả mọi gian hàng rồi thì giả sử chúng ta khởi sự là chúng ta sẽ bán tạp hóa này hay là bán các đồ điện tử này thì đây là những cái mặt hàng mà có thể nói là phổ biến các bạn dễ tìm nguồn hàng ở ờ, trong nước nhất và thứ hai là các bạn cũng sẽ dễ bán ở trên Shopee nhất đó thì việc giả sử chúng ta bán đồ là đồ TV chẳng hạn nhá đây thì các bạn sẽ mở cho mình trình duyệt là ở đây mình hay dùng là Chrome thì chúng ta mở Chrome lên rồi thì các bạn vào cho mình shopee thôi rồi thì sau khi vào shopee thì các bạn tìm cho mình phần tv đi rồi thì khi tìm các cái gian hàng như thế này thì các bạn lưu ý cho mình những cái gian hàng có chữ môn này này là những cái gian hàng mà thường là chính hãng rồi là của những cái nhà cung cấp họ là những cái gian hàng môn rất là uy tín cộng với thứ hai là giá cả cũng có thể rất là tốt rồi tiếp theo là những cái gian hàng mà à, không phải môn thì chúng ta sẽ tìm đến những cái gian hàng được yêu thích đây nó sẽ có chữ yêu thích đây chúng ta kéo xuống như này đây thì có những cái chữ yêu thích đây thì đều là những gian hàng mà họ bán được tốt và thứ hai là được đánh giá khá là tốt ở trên Shopee rồi thì uh, khi mà chúng ta khởi sự mà chúng ta có nguồn hàng ví dụ như TV Philips này này mà giá tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn ngay những cái gian hàng môn ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn gian hàng môn của Philips này thì khi vào gian hàng này thì các bạn vào ngay cho mình cái phần là phần shop của gian hàng rồi ok thì các bạn lưu ý là với gian hàng môn thì chúng ta sẽ được hai cái lợi điểm thứ nhất là ảnh họ đã làm rất là đẹp rồi đây các bạn có thể nhìn ảnh sản phẩm họ đã làm rất là đẹp cho mình rồi cái thứ hai là cái thông tin ghi ở trên cái cái cái cái, cái phần mô tả này cũng khá là chuẩn rồi Đấy, thì là nếu mà các bạn copy một cái gian hàng môn thì sẽ rất thuận lợi cho các bạn về cái việc đăng tin nó sẽ chính xác còn với thứ hai ảnh nó sẽ rất là đẹp đấy thì các bạn chỉ cần việc xử lý tiếp theo là về giá về khuyến mại về chính sách miễn phí vận chuyển hay là à, các cái seeding để làm sao mà nhìn thấy là bạn bán được rất nhiều hàng đó thì cái đấy là những cái thủ thuật thôi đấy thì thậm chí khi bạn mới bắt đầu thì các bạn cần phải có những cái seeding tăng 5 sao bán thật nhiều hàng để người ta nhìn thấy là các bạn đã bán được hàng và có những feedback tốt thì lúc đấy bạn mới mong là có những cái đơn hàng tiếp theo đấy thì tất nhiên là cái chất lượng sản phẩm của bạn sẽ quyết định cuối cùng nếu mà bạn bán sản phẩm thật sự tốt thì những cái sinh đinh đầu tiên sẽ giúp đỡ cho bạn và những khách hàng tiếp theo khách thật mua tiếp theo sẽ giúp cho cửa hàng của bạn ngày càng phát triển đó thì đây ở ờ, trở lại với cái gian hàng mà gian Philip này thì chúng ta cần chú ý như này này đây chúng ta quay lại đây là đây là cái link của cả gian hàng đây là tất, tất cả các sản phẩm của gian hàng Philip đây rồi ok thì chúng ta chỉ việc copy cái link này chúng ta sẽ đưa cái link này vào phần mềm ở chỗ này đây đó paste vào đây rồi chúng ta ở trong cái chỗ này thì các bạn lưu ý nhá nếu các bạn để ở đây là 5.000 thì nó sẽ cao tối đa cho các bạn là 5.000 đấy thì đây là cái giới hạn cao sản phẩm thì mình sẽ thường là mình sẽ xét là 5.000 đó thì những cái gian hàng mà môn hay những hàng to thì họ đều đăng rất là nhiều sản phẩm những gian hàng mà mới thì thường họ bị giới hạn à, nếu mà chưa bán được nhiều sản phẩm thì họ chỉ bị giới hạn là 1.000 sản phẩm thôi đó thì à, đây cái limit mình cứ để 5.000 đi rồi mình sẽ chọn sản phẩm sau đấy thì sau khi đã điền link vào đây để limit đây thì các bạn ấn cho mình cái nút tìm này thôi rồi thì sau khi ấn nút tìm thì cái phần mềm nó sẽ cao đấy các bạn sẽ thấy không đấy nó sẽ cào tất cả các cái sản phẩm này đây thì ở đây mình sẽ nhìn thấy là tổng cộng ở đây là có 29 sản phẩm của cái gian hàng Philips chính hãng này đây rồi thì cái công đoạn tiếp theo rồi các bạn để ý nhá thì chúng ta sẽ tích tất cả các cái sản phẩm này rồi bây giờ mình sẽ biến nó thành của các bạn đấy thì mình sẽ làm vào phần là phần sửa nhanh rồi thì trong đây các bạn sẽ thấy đây chỉnh sửa hàng loạt cho 29 sản phẩm đây đó thì có những cái phần rất là quan trọng để chúng ta chỉnh sửa như sau thứ nhất là phần thêm vào cuối tên sản phẩm thì ở đây thì các bạn có thể để ý là cái gian hàng này là họ chưa có thêm cái phần là phần phần đây vào một cái tivi bất kỳ đây thì phần cuối là họ cũng chưa có cái tên hãng và cũng chưa có số điện thoại đó thì đây là những cái mà chúng ta có thể thêm vào được rồi thì chúng ta có thể thêm đây thì ví dụ là mua tạp hóa đây đây là cái khách hàng mình là mua tạp hóa rồi là cái số điện thoại của mình đây đó các khi các bạn thêm những yếu tố này thì đối thủ mà muốn uh, Ờ, copy sản phẩm các bạn bằng phần mềm thì sẽ rất là khó họ sẽ phải chỉnh sửa đấy thì tiếp theo là các bạn có thể uh, xem tiếp là xem là bên trong đó thì Philip có cái gì mình cần phải thay đổi không đây thông số thì ok rồi rồi ok đây thì các bạn có thể thấy đây cái hotline này này thì nó sẽ phải thay bằng cái hotline chính là cái cái cái cái hotline của các bạn đây ví dụ giả sử hotline này đấy thì Long sẽ thay trong cái tool đây thì các bạn vào cái phần này nhá từ khóa thay thế trong nội dung này rồi các bạn chuyển cho mình rồi các bạn paste cái hotline này vào đây Ờ, thêm một cái dấu gạch thẳng rồi sau đấy các bạn điền bằng số hotline các bạn rồi đấy, đây là số điện thoại của mình rồi là các bạn thêm phần cho mình là phần địa chỉ đi đây các bạn đấy à đây địa chỉ đây thì các bạn sẽ thay hết địa chỉ này bằng phần đây bạn sẽ thay hết bằng à, số 1 này hoàn kiếm này giả sử là như thế đi hà nội rồi giả sử bạn sẽ thay tất cả bằng số 1 hoàn kiếm nội rồi cuối nội dung mô tả thì các bạn thêm cho mình các cái thông số rất là quan trọng ví dụ như là liên hệ rồi 09 đây là số điện thoại này rồi là địa chỉ này cũng tương tự là số một à, gì gì đấy rồi rồi là cái phần website Đấy, thì website rất là là quan trọng để khách hàng biết là cái gian hàng Shopee của bạn cũng rất là uy tín có cả shop có cả website đó thì các bạn có thể thêm ví dụ như đây mình thêm website của mình đây của long.com này rồi thì đây là những cái thông số mà các bạn đã cài đặt cho cái phần sửa thông tin rồi thì sau đấy thì cái phần hashtag thì các bạn có thể để nguyên hashtag đây thì các bạn nhìn những cái hashtag này là không dính đến cái phần mà thương hiệu cửa hàng cũng như là không dính đến cái số điện thoại thì mình để nguyên cũng được đó thì mình đang làm mình đang shopee mà hashtag đỡ phải làm hashtag đó thì bạn không cần tích vào đây rồi thay thế điện thoại trong mô tả à, cái này mình đã thay ở đây rồi không cần thiết nữa rồi thì tiếp theo có một phần khá quan trọng là phần tăng giá thì các bạn có thể tăng cái giá trị của cái sản phẩm này lên khoảng 10% đến 15% tùy các bạn nếu các bạn nhập được cái tivi này giá tốt hoặc là à, mình nhập được ở từ một cái nguồn hàng nào đó mà có thể là là người ta chuyển mốt à, nó bị lỗi thời chẳng hạn chuyển mốt thì mình nhập được giá tốt thì chúng ta sẽ tăng giá so với shopee lên khoảng 10% chẳng hạn thì các bạn sẽ dùng những cái ờ, ví dụ như flash sale rồi là các cái thẻ tích điểm chính sách free ship để các bạn kích thích mua hàng đó thì ở đây giả sử long tăng giá là 10% cho tất cả 29 sản phẩm này nhá đây thì các bạn để ý đây đây cái giá sản phẩm của cái tivi Philips đầu tiên 1890 đây rồi là cái tivi thứ hai là 3990 thì sau khi mà long áp dụng vào đây đây long sẽ kích vào đây áp dụng đấy thì nó thay đổi đây các bạn thấy nó lên 2079 rồi cái này là 4389 rồi thì các bạn để ý tiếp đây các thông số nó sẽ thêm vào đây đây nó sẽ thêm vào đuôi của các cái thông số tivi này các cái tên mà mình đã định sẵn à, mình trong cái phần sửa nhanh đó thì đây là cái phần mà để các bạn biến cái gian hàng môn thành cái gian hàng của các bạn một cách nhanh nhất Đấy, thì sau khi mà đã thêm thông số và chuẩn chỉnh về giá như thế này rồi thì việc tiếp theo là các bạn sẽ đăng lên cái gian hàng của mình thôi đó thì để đăng lên gian hàng của mình thì các bạn lưu ý như sau các bạn cần đóng dấu một cái logo vào trong sản phẩm để uh, sau này ví dụ uh, các cái gian hàng khác muốn copy của các bạn thì họ sẽ không sử dụng được lại ảnh thì lúc đấy thì thì họ sẽ phải mất công hơn một chút xíu nữa là thay cái ảnh bằng cái ảnh của chính họ đó thì ở đây giả sử là gian mua tạp hóa thì long sẽ chọn cái ảnh đây à, các bạn sẽ dùng cái ảnh là png nhé để nó trong suốt cái nền rồi cái kích thước ảnh thì bạn chọn khoảng 20 phần trăm vị trí thì nên để ở bottom right có nghĩa là ở cái vị trí phía dưới bên tay phải và cái vị trí lùi vào thì khoảng 20 thì nó sẽ được cái ảnh như này đây các bạn sẽ tích vào cái TV để xem thử rồi thì các bạn thấy không đây cái logo nó sẽ dập rất đều ở góc phải ở bên dưới đây đấy và vị trí là lùi vào khoảng 20 so với cái chiều uh, căn phải của cái bức ảnh đó thì tất cả những cái ảnh này khi đăng lên ra hàng các bạn sẽ đều có logo rất là tiện lợi các bạn chả phải làm cái gì cả nó đã dập logo cho các bạn rồi đấy dập thương hiệu cho các bạn rồi rồi bạn đóng lại ok sau khi các bạn căn chỉnh hai này xong thì bạn nhớ tích cho mình vào thay đổi md 5 hình ảnh bởi vì cái cái cái shopee nó sẽ phát hiện ra nếu mà các bạn đao cái hình ảnh của cái gian hàng khác mà các bạn lại up lên thì shopee có thể phát hiện ra là bạn đang spam ảnh bởi vì nó cùng mã đấy thì các bạn cần đổi cái mã đây là mã MD5 là mã mã hóa của hình ảnh rồi còn việc thay đổi thứ tự hình ảnh thì các bạn một là các bạn có thể thay đổi thứ tự đi tuy nhiên là mình cũng có thể không thay đổi thứ tự để những cái ảnh đại diện ấy là uh, họ đã chọn những cái ảnh đẹp nhất để đại diện cho gian hàng cho cái sản phẩm đó rồi thì mình thay đổi thì có thể nó sẽ đẩy những cái ảnh xấu hơn lên thì mình có thể không cần thay đổi cái này rồi ok thì tiếp theo là sau khi mà các bạn đã xong cái này thì các bạn chỉ việc ấn đăng lên shop đã chọn đây thì mình sẽ vào shop đã chọn để kiểm tra nhé rồi mình sẽ vào cái shop của khách đây shopee rồi bạn vào cho mình đây mình đã đăng nhập rồi đây thì vào bạn vào kênh người bán này rồi thì sau khi vào kênh người bán này các bạn kiểm tra đây tất cả sản phẩm đây rồi chúng ta đang có không có sản phẩm rồi thì chúng ta có thể kiểm tra luôn cái gian hàng đây shopee shopee này các bạn xoẹt chéo mô tả khóa chính là cái, cái gian hàng khách đây rồi thì các bạn có thể vào đây đấy, các bạn kiểm tra đấy thì các bạn thấy đây chúng ta chưa có một cái sản phẩm nào trong cái ờ, gian hàng test này rồi thì sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ấn cái tool đây chúng ta ấn đăng lên shop đã chọn đây các bạn để ý nhá nó sẽ hiện à đây do mình tích là một nên là không trên một đây rồi thì cái này là mình tí mình tích lại thôi rồi đăng thành công đây nó hiện đã đăng này là đăng thành công rồi nhá nếu nó hiện lỗi thì mình sẽ phải đăng nhập lại cái gian hàng này ở trên cái tool rồi đây thì các bạn tích hết đi của cái một này vừa đăng xong đã đăng được một rồi này rồi thì các bạn tích vào đây các bạn sẽ thấy đây nó sẽ hiện 0 trên 28 đấy là 28 sản phẩm còn lại là bắt đầu chuẩn bị đăng đây thì các bạn nhìn nhá nó sẽ hiện này đây đã đăng này đấy nó sẽ đăng đấy thì các bạn chỉ việc đợi thôi cái việc này khi mà làm như thế này đấy, thì các bạn một ngày các bạn có thể đăng 1.000 sản phẩm lên gian hàng của các bạn thì nó dễ như trở bàn tay các bạn hoàn toàn có thể khởi tạo ngay một cái gian hàng để bắt đầu bán hàng Đấy, thì dĩ nhiên là bạn đã phải có một nguồn hàng từ trước đó à, để các bạn à, thực hiện à, công đoạn tiếp theo là à, mua các cái bộ từ khóa chạy các chương trình khuyến mãi rồi là chia sẻ các cái link vào trong các cái group để bắt đầu bán hàng à, thậm chí là chạy quảng cáo rồi đấy thì các bạn có thể thấy đây chúng ta đang đăng này đã đang đã đăng đây như vậy là trạng thái đã đăng đang hoạt động tốt thì bạn có thể sẽ kiểm tra lại ở gian hàng đây đây đang không sản phẩm nhá các bạn vào cái chỗ này các bạn ấn enter lại này đó thì bạn sẽ thấy đây sản phẩm đã được tự động đăng lên trên gian hàng của các bạn đây được tám cái rồi đây này đấy thì nó hoàn toàn nó tự động hết tự động hết rồi các bạn có thể vào xem chi tiết một cái sản phẩm đang chờ duyên này rồi các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ thấy đây ở cuối cùng nó đã thêm cho các bạn hai thông số số điện thoại rồi là tên thương hiệu đây này rồi xem phần cuối nào Đây, các bạn ui phần cuối này vừa lấy cái số điện thoại là 1800 gì đấy đã được đổi thành 09 đây này các bạn thấy không rồi địa chỉ đã đổi thành số 1 Hoàn Kiếm Hà Nội rồi đấy rất là tiện lợi cho các bạn đấy cái tool nó đã thay đổi hoàn toàn các cái thông số à, của cái cái, cái cái cái đơn vị mà bán tivi này thành cửa hàng của các bạn đấy rồi nó lại thêm cả ba cái trường này vào cho các bạn đây liên hệ này địa chỉ này rồi là website chính hãng của các bạn rất là tiện lợi đấy rồi là ở phần cuối có một cái hay nữa là nó đã thêm thương hiệu cho các bạn rồi thêm cả thư mục đây thư mục của cái tivi này thuộc cái danh mục 50 59 inch đây là cái cái gian hàng họ đã làm sẵn cho các bạn rồi thì các bạn chỉ việc là ngồi chơi sơi nước là có sẵn luôn cái phần sản phẩm này thôi đấy thì xuống tiếp theo đây mình xem phần ảnh nhá đấy đấy ảnh đã có dập logo đây rồi rất là tiện lợi đây tất cả các ảnh các bạn nhìn này đều đã có dập logo này đấy ui, tiện quá luôn rồi đấy thì các bạn đã hoàn toàn à chỉ lưu ý với các bạn là đến cái phần cân nặng này này thì các bạn à, không phải là gian hàng chính hãng thì cái tool này nó chưa hỗ trợ để cho các bạn à, à có một cái cân nặng chính xác thì cái tivi này nếu các bạn có sẵn rồi ví dụ tivi nặng khoảng à, 5 à, cân chẳng hạn thì các bạn ghi vào đây 5 cân đấy đây, 5 nghìn rồi ok còn nếu nó cồng kềnh thì bạn sẽ đo kích cỡ và các bạn ghi vào đây dài rộng cao đấy để cái phần vận chuyển lúc đấy nó sẽ tính ra con số chính xác đây chúng ta có rất nhiều đơn vị vận chuyển nhưng mà mình thì mình hay dùng nhất là giao hàng tiết kiệm đấy rất là tiện lợi à, hoặc là nếu các bạn dùng thì có thể là dùng GT Express cũng được VnPost thì cũng được nhưng mà VnPost thì giao hơi nhanh Viettel Post thì cũng, cũng được thôi rồi rồi còn các cái thông tin khác thì các bạn cái này các bạn có thể tối ưu dần ví dụ hàng đặt trước tình trạng với SKU sản phẩm thì các bạn có thể tối ưu dần đấy thì cơ bản là các bạn đã đăng được một cái sản phẩm hoàn toàn tự động đấy, lên trên cái dàn hàng này rồi nhá rồi sau khi các bạn sửa cân nặng là là 5 cân rồi kiểm tra thông số chính xác bạn ấn cập nhật thôi rồi sau khi các bạn cập nhật đây thì nó vẫn ở trong trạng thái chờ duyệt đây đây thì tất cả sản phẩm chúng ta đã đăng là 21 cái rồi thì phần mềm mà hiện 27 trên 28 rồi đây sắp xong rồi đây rồi khi nó đăng trong 28 sẽ báo thành công cho mình đấy thì như vậy là chúng ta đã đăng được tổng cộng là 29 sản phẩm lên trang Shopee này hoàn toàn tự động và cực kỳ nhanh thông tin đã được sửa đầy đủ cho các bạn rồi quá tiện lợi để các bạn bắt đầu bán hàng trên Shopee rồi bạn có thể vào đây xem đã được 29 chưa nhá rồi các bạn cứ enter lại thôi là biết ngay rồi đã có 29 trên 1.000 sản phẩm Đây các bạn sẽ bị giới hạn 1.000 sản phẩm nhé bởi vì là, Shopee nó có quy định là các bạn phải có một ít đơn hàng thì nó mới mở cái số lượng sản phẩm này cho, cho các bạn cơ đấy thì các bạn khi mà bán nhiều các bạn tăng đến tận 5.000 sản phẩm cơ đấy thì đây bạn có thể thấy tất cả những sản phẩm đang chờ duyệt đây là Shopee đang xem là có bị sai thông tin gì hay không và đang chờ duyệt cho các bạn đây đấy thì sau khi mà các bạn xong sản phẩm TV mà các bạn thấy cửa hàng của mình vẫn còn nhiều thứ ví dụ như là mình bán tạp hóa đúng không thì mình bán ví dụ mì tôm chẳng hạn ok thì mình sẽ tiếp tục tìm những gian hàng mì tôm vào trang này mình vào trang Shopee tổng nhá mình tìm là mì tôm à, thế thôi rồi ở đây mì tôm mình sẽ tìm những cái gian hàng ở ờ, à, đây bán 2,2k lọ muối hào hào này vì giá trị nó nhỏ mà người ta mua rất nhiều rồi các bạn kích vào đây bạn xem cái gian hàng này nó như thế nào đấy nếu giả sử các bạn có sản phẩm muối hảo hảo này này đây thì cái gian hàng này các bạn xem qua những cái bức ảnh à, họ đều chưa có dập logo à đây có mỗi ảnh có điện thoại thôi thì nếu mà sau này về thì các bạn xóa cái ảnh này đi thế là xong rồi vào cái shop này xem như thế nào rồi shop này muối hảo hảo xì lẻ đây à nhưng mà vào shop này thì các bạn thấy họ bán tà phế lủ quá ở đây họ lại bán cả đồ chơi lung tung này à, nó không tập trung về một nhãn hàng thì chúng ta sẽ quay trở lại tìm cái shop khác mà nó giống sản phẩm hơn rồi, ta sẽ vào cái gian hàng khác đi. Mì tôm kokomi đây. Bán 902, bán khiếp đấy. Đấy, các bạn thấy 65 nghìn ui thùng này mua ngoài kia là 7 mấy nghìn, đây bán 65 quá rẻ. Vào sao suốt ngày mua ở trên Shopee. Rồi, ở đây các bạn vào xem shop luôn. Ui, bạn này bán khiếp đây. Các bạn nhìn này, cái nào ui thùng hảo hảo chua cay 30 gói 2,6k đã bán này, sao này. mùi rất là tuyệt vời. Bạn này là khả năng là bán rất là tốt đây rồi tuyệt vời quá đây thì đây là gian hàng các bạn có thể copy được rồi rồi các bạn copy nguyên cái đường dẫn của gian hàng này cho mình nhá các bạn lại paste vào cái chỗ này rồi các bạn ấn tìm rồi thì phần mềm nó lại chạy chạy chạy chạy chạy đấy nó bắt đầu nó lại kéo toàn bộ cái sản phẩm của cái gian hàng của cái bạn bán mì tôm ấy về cái phần mềm này đã đấy, sau đấy chúng ta chỉnh sửa đây thì chúng ta xem là họ có dập logo với các thứ không nhá với cả số điện thoại không nhá rồi mình sẽ vào một cái sản phẩm cái dụ hào hào này đi ừ, họ chưa có một cái, cái thông số nào ở đây cả rồi xem nào rồi tốt quá không có một cái thông số liên lạc liên hệ nào ở đây hay là logo cũng chưa dập vào trên sản phẩm này quá tuyệt vời rồi các bạn hoàn toàn có thể copy ngay cái gian hàng này để các bạn bán uh, với cái giá mà mình mong muốn các bạn có thể bán luôn 97.000 nếu các bạn đang có nguồn hàng tốt đây thì nếu mà các bạn không muốn thay đổi giá thì lát nữa xong mình sẽ hướng dẫn các bạn thôi rồi sau khi xong xuôi à, bạn này bạn bán rất là uy tín này rồi thì có thể đây là một gian hàng tốt để các bạn cào rồi nhá rồi, ờ, quay trở lại này rồi các bạn thấy ui bạn này bán khiếp đấy à, rất là nhiều sản phẩm tạp hóa này rồi bạn ấy bán toàn 5 sao này bán 1,8k này đấy chứng tỏ bạn này bán khá là uy tín tất nhiên là lúc đầu thì họ có thể họ seeding một vài sản phẩm hoặc là vài chục sản phẩm để đánh giá 5 sao cho nó chớt đã cho người ta tin tưởng cái gian hàng này đã nhưng mà sau đấy thì tin tưởng rồi thì bạn này bạn bắt đầu là một trong những người bán tạp hóa khá là khủng đấy rồi thì những bạn nào đang bán tạp hóa thì cũng nên xem xét cái kênh shopee này đi bởi vì là kênh kênh tạp hóa bán trên shopee đang là kênh mà uh, ra doanh thu uh, khủng nhất uh, và dễ bán nhất có thể nói là dễ bán nhất nguồn hàng cũng dễ tìm nhất rồi ở đây chúng ta xem là bạn ấy bao nhiêu sản phẩm nhá chúng ta tích hết vào đây rồi chúng ta vào phần sửa nhanh ui 1198 sản phẩm các bạn ạ rồi và bây giờ thì mình sẽ sửa hàng loạt này mình sẽ thêm vào cuối này mua tạp hóa này rồi số điện thoại này và giả sử là như thế rồi là thêm vào cuối nội dung mô tả ví dụ như là hotline này chấm chấm chấm rồi là địa chỉ này đấy các bạn thêm vào cái phần bạn là địa chỉ nào bạn thêm vào rồi là website này đấy nguyễn quốc long com chẳng hạn nhá rồi ở trong cái bài vừa rồi thì họ không có một cái số điện thoại nào để mình thay thế cả hay là không có địa chỉ nào thay thế thì phần này mình cũng để trống là cần thiết đấy hoặc để nguyên như thế này cũng được nó cũng sẽ không có cái cái cái ảnh hưởng gì đến cái phần phần thông tin rồi cái phần tăng giá thì giả sử nếu các bạn muốn tăng giá lên đây cái này đang 97.000 bạn tăng giá khoảng 5 phần trăm đi 5 phần trăm đi hoặc là nếu các bạn giảm giá các bạn tự tin có thể cạnh tranh với gian hàng này các bạn sẽ giảm giá cho mình khoảng 2 phần trăm đi rồi các bạn nhìn đây đang 97.000 nhá nó sẽ giảm khoảng 2 phần trăm cho các bạn rồi thì mình sẽ thay đổi hàng loạt cái sản phẩm ở gian này nhá ví dụ 97.000 này áp dụng rồi đấy nó sẽ giảm 2% xuống 95.000 đây 9.800 đây và thêm cho mình các cái đuôi vào cái phần mô tả đây bạn nhìn thấy không rồi đấy thì đây nó chỉnh sửa một phát hàng loạt luôn tất cả sản phẩm cực kỳ tiện lợi đấy thì tiếp theo là các bạn tích vào đăng lên shop đã chọn đăng lên đây thôi nhưng mà ở đây có 1.000 sản phẩm đăng nó sẽ rất lâu và clip này ngắn thì mình sẽ đăng mẫu nhá đây các bạn tích khoảng 6 sản phẩm đầu tiên đi đấy rồi nếu mà các bạn có những cái sản phẩm ví dụ như là khác nữa thì các bạn tích đến sản phẩm mà bạn có ví dụ chín này chẳng hạn là bạn đang bán cái này này Amoli bạn đang có đây thì mình sẽ đăng đây một đến sáu rồi cái sản phẩm chín này rồi thì các bạn chỉ việc kích đăng lên shop đã chọn đây và bạn kéo này xuống để xem là trạng thái là đã đăng à lỗi này đấy nhá rồi nếu nó xảy ra đây lỗi lỗi lỗi thì các bạn ấn hủy luôn lỗi có nghĩa là nó đang không đăng được sản phẩm lên lên lên shopee thì lúc này các bạn chỉ việc kích vào cái, cái, cái chỗ mà cái, cái gian hàng shopee của bạn để ở đây này các bạn ấn đăng nhập lại cho mình rồi thì cái quá trình đăng nhập lại cái tu nó sẽ tự bật cái chrome ra và nó đăng nhập shopee vào trong cái chrome đấy đó thì chúng ta chỉ việc đợi khi nào nó báo ở đây là chạy thành công thì lúc đấy là chúng ta sẽ được một cái gian hàng à, à hoàn hảo đây nếu đang đăng nhập ra các bạn sẽ thấy cái cái cái cái, cái phần mềm này đấy tự nó đánh tên đăng nhập tự nó đánh số điện thoại nói chung nó tự động hết giờ các bạn viết tool các bạn viết siêu cao thủ lắm ờ, mình rất là hâm mộ các bạn mà viết những cái tool hay như thế này hay mà lại rẻ nữa đấy mình rất thích rồi nó đăng nhập xong rồi này đấy nó vào được trong cái chỗ này rồi nó sẽ tự tắt đi đó nó sẽ quay trở lại cái trang trang chủ của shopee này đấy các bạn nhìn không đấy tool nó tự làm hết nhé ừ, từ nãy giờ long này tay chả cầm cái gì cả đấy xong rồi Ờ, đấy thế là đang nhập lại rồi nhá sau khi đăng nhập lại rồi thì mình lại tiến hành đăng lên sau đã chọn kích lại lại kéo này xuống để nhìn xem nó có đã đăng không hay lỗi rồi nó hiện là đã đăng nè. rồi các bạn nhìn thấy đã đăng nè. đấy nó ghi đã đăng một trên bảy nè. rồi đã đăng tiếp nè. đấy như trạng thái là 227 có nghĩa là đã đăng được hai sản phẩm thành công ờ, trong tổng số hai sản phẩm đã đăng trong tổng số 7 sản phẩm đấy, 3 trên 7 rất nhanh đấy như vậy các bạn hoàn toàn nếu một nghìn sản phẩm các bạn cứ để đấy cho nó đặng uh, ờ, tắt máy đi chơi đấy quay về phát đã có gian hàng đầy đủ rồi rồi chúng ta quay vào gian hàng kiểm tra nhá rồi gian hàng của chúng ta đâu rồi đây là người bán rồi vào kênh người bán vào tất cả sản phẩm đấy các bạn thấy không dầu gội Palmolive đầy đủ hết rồi cái hay của cái việc mà đăng tự động này, này các bạn xem này click vào đây đấy nhá được những cái rất hay rồi mình chưa cần biết là các bạn có bán cái hàng này hay không hoặc là các bạn bán giá như thế nào thì chưa cần biết tuy nhiên nó đã đăng hộ cho các bạn thứ nhất là dung tích này giới tính này à, tức là, là, là cái, cái nhãn hiệu đấy ờ, dành cho ai đấy cho cho, cho cho cho người nào có thể dùng dầu gội đấy rồi xuất xứ của sản phẩm nó tự động hết rồi là danh mục nó nằm ở dầu gội xả này rồi tiếp theo màu sắc này rồi đây cái hay nhất này các cái cái cái cái, cái, cái, cái tính năng này phân loại này sữa dừa hồng này đậu nành tím nha đam lô hội xanh nó phân loại hết rồi đấy rất là hay rồi là giá nó cũng đã đã phân loại cho mình rồi kho hàng còn bao nhiêu nó cũng phân loại cho mình rồi rồi hình ảnh đây các bạn xem này đây cũng logo dập luôn rồi tuyệt vời luôn đấy các bạn hoàn toàn có thể có một cái gian hàng tự động rồi cực kỳ là tiện lợi rồi chỉ riêng cái phần mà cân nặng thì các bạn phải điều chỉnh nhá cái dầu gội này các bạn thử xem nó nặng khoảng một cân không đấy giả sử là một cân thì bạn ghi vào đây một nghìn đi đấy, cái loại nhỏ mà kích cỡ không cồng cành thì bạn để cân nặng còn những loại cồng cành thì bạn để cái thông số thể tích đấy, dài rộng cao dùng thước mà đo đấy còn các đơn vị vận chuyển ví dụ các bạn thích dùng của đấy, ví dụ như mình tắt hết những cái đơn vị vận chuyển không cần thiết đi đấy, mình chỉ bật của giao hàng tiết kiệm thôi cho nó dễ đấy, ờ, giao hàng tiết kiệm đấy, rồi là ở đây mình hay dùng GT GT chuyển đơn xa là khá hiệu quả đấy giao hàng nhanh ổn nhiều Đấy, cơ bản là như thế đấy rồi là xuống đây rồi chỗ này thì các bạn điền xong và chúng ta cập nhật thế thôi là các bạn điều chỉnh được xong thông số cân nặng cho sản phẩm rồi đó thì các bạn đã xong một cái sản phẩm tiếp theo là Palmoli này đây những cái sản phẩm mà họ đang đăng tiếp này tã quần người già bẫy dán này ui đấy nó tự động hết đây các bạn xem này đăng đây đăng thành công 7 trên 7 rồi thì có nghĩa là tool này đã xử lý cho các bạn 7 cái sản phẩm đầu tiên này mà các bạn đăng này đấy nó đã, đã đăng hết rồi đấy đây chúng ta vào đây rồi tuyệt vời quá luôn không bị sản phẩm nào khóa này không ẩn này hết hàng còn hàng thì cái này căn chỉnh sau này thì như vậy chúng ta đã có tổng cộng là 36 sản phẩm đã đăng tự động lên cái gian hàng Shopee của các bạn cực kỳ là nhanh tuyệt vời đó thì việc tiếp theo là các bạn chỉ việc đợi Shopee họ hiển thị cái sản phẩm này lên trên cái gian hàng mua tạp hóa của các bạn chẳng hạn đó rồi là các bạn chạy cái kênh marketing đấy kênh marketing thì phổ biến nhất thì chúng ta mua bộ từ khóa rồi cái thứ hai là các bạn phải lưu ý cho mình ấy là các bạn có thể ờ, dùng các cái kênh bổ trợ ví dụ như là Facebook, Zalo, TikTok, Google Ads các bạn chạy về gian hàng của các bạn à, rồi bản chất đây nó chỉ là một cái content thôi một cái gian hàng thôi còn là các bạn phải có marketing để kéo traffic về thì traffic về thì sẽ phụ thuộc vào cách các bạn bán hàng các bạn bố trí sản phẩm với giá tốt này hay là thậm chí có những cái sản phẩm mồi giá trị này rồi là các bạn à, tạo ra các cái chương trình flash sale à, một nghìn đồng chẳng hạn à, những cái chương trình à, miễn phí vận chuyển những cái quà tặng hấp dẫn thì lúc đấy các bạn sẽ bán được hàng tuy nhiên à, đối với một cái gian hàng thì cái phần tool này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm cái phần là tăng like follow cho gian hàng thì nếu các bạn là người mới thì các bạn nên tăng một ít like và follow phần này chỉ cần đăng một cái cái cái gian hàng phụ vào đây và các bạn sẽ cho cái gian hàng này nó đi nó uh, follow chéo các cái gian hàng Shopee khác nhau thì bạn sẽ tăng like follow tuy nhiên cái quan trọng nhất của Shopee không phải like và follow mà nó là nằm ở cái phần mà mua và đánh giá sao thì ví dụ như bạn này thì cái phần mà quan trọng nhất bạn đã làm được đó là cái phần mà đây đã bán 303 và 5 sao đây là những cái thông số khá là quan trọng để bán hàng trên Shopee thì những cái sản phẩm nhỏ này thì thường sẽ được đánh giá cao còn những cái sản phẩm khó hơn ví dụ như cái cỗ máy to à, xe máy hay là những cái máy đắt tiền thì cái việc mà được đánh giá sao vạch này là một điều khá là khó thậm chí định cũng rất là khó ví dụ bạn sẽ có thể nhờ 157 ờ, người mua những cái lọ muối hảo hảo này với giá 18.000 đơn giản nhưng mà nếu cái giá này là giá 18 triệu thì bạn rất khó để nhờ 157 người mua và đánh giá cho hộ các bạn 5 sao đó thì cái câu chuyện ừ, là làm làm thế nào để các bạn bán được hàng và seeding được hiệu quả cái cái cái, cái mặt hàng này thì nó phụ thuộc vào kỹ năng và các bạn có thể xem trong cái clip khác của Long chia sẻ về vấn đề này và trước khi kết thúc thì Long muốn nhấn mạnh là đối với các bạn mà đã có gian hàng rồi mới bắt đầu bán hàng thì các bạn mà chưa dập logo thì các bạn có thể dùng cái tính năng quản lý và đầy sản phẩm nhé các bạn ừ, kích cái gian hàng của mình và hiện tất cả sản phẩm lên rồi sau khi hiện tất cả sản phẩm lên thì các bạn hoàn toàn có thể sửa lại tất cả sản phẩm này đây các bạn tích vào đây các bạn kích sửa hàng loạt rồi thì nó cũng lại hiển thị cho các bạn để các bạn thêm cái tên vào cái phần đuôi thêm các cái phần nội dung và phần mô tả rồi là thay đổi giá hàng loạt đó rồi là thứ hai là bạn có thể dập cái dấu đây các bạn có thể chọn à, cái logo hoặc là một cái khung mà shopee khuyến mại À, mà Shopee chạy các chương trình flash sale mà mình dập khung vào cái ảnh đại diện chẳng hạn thì các bạn có thể dùng cái tính năng đóng dấu ờ, khung ảnh này rồi là các bạn có thể sửa giá và kho theo SKU rất là tiện lợi rồi là thiết lập sản phẩm tham gia các chương trình khuyến mại đó thì đây là những cái tính năng tuyệt vời mà các bạn có thể tận dụng ở trên cái tool Shopee Plus này rồi thì còn các phần nữa ví dụ Shopee chat này đấy các bạn có thể quản lý rất nhiều tài khoản và chat với khách hàng ở trên này khá là tiện lợi vì các bạn có thể có rất nhiều cửa hàng rồi là bán hàng trên Tiki, bán hàng trên sen đỏ Đấy, rất là nhiều thứ chúng ta hoàn toàn có thể đồng bộ và phần cuối cùng thì là muốn nhấn mạnh với các bạn là đối với các bạn mà đã đăng tin thì cái phần tiêu đề này thì Shopee trước đây cái việc mà chúng ta đăng chèn số điện thoại vào trong tiêu đề thì rất là dễ và ở đây thì mình dùng tung thì nhiều khi Shopee cũng chưa xét đến thì Shopee có thể là chưa quét đến để bỏ cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta có thể sửa lại hàng loạt và chúng ta bỏ cái số điện thoại đi để không vi phạm với quy định đăng tin sản phẩm của Shopee đó thì đây là là chúng ta dùng tool thì chúng ta lách luật thôi nhưng mà để thực hiện đúng thì chúng ta cứ theo đúng luật của Shopee bởi vì hiện tại là Shopee đang không cho chúng ta kèm số điện thoại vào trong cái tên sản phẩm rồi là tên thương hiệu thì có thể là đến thời điểm này thì vẫn kèm được đấy thì chúng ta có thể chỉnh hàng loạt đây thì chúng ta đã kích vào hàng loạt sản phẩm mà chúng ta đã đăng ở trong cái gian hàng này nhé thì sau đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục là tiến hành sửa hàng loạt thì chúng ta chỉ cần điền cái số điện thoại đây các bạn sẽ vào cái phần từ khóa trong tên nhé đây là số điện thoại ta lỡ đăng đấy ta sẽ kích ra như thế này và chúng ta có thể thay bằng cái từ là cao cấp chẳng hạn đấy, hoặc là để chống để nó xóa số điện thoại đi thì sau đấy là chúng ta ấn áp dụng đó thì nó sẽ hỏi là chúng ta có sửa hàng loạt hay không đây chúng ta sẽ đợi một lúc nhá rồi sau khi mà đợi sửa hàng loạt thì chúng ta sẽ ngồi đợi một lúc này đấy đang sửa 36 sản phẩm nó sẽ hiện lên này rồi nó sẽ sửa hết sửa hết sửa hết sửa hết rồi thì các bạn sẽ để ý chúng ta sẽ đợi để nó sửa thì quá trình này là hoàn toàn tự động trên gian hàng các bạn như vậy là các bạn có thể thấy là cái tính năng mà quản lý và để sản phẩm cho gian hàng này nó có thể tác động hàng loạt để các bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt cực kỳ tiện lợi đấy thì biết đâu shopee một ngày đẹp trời lại quy định được phép đăng số điện thoại vào trong tên sản phẩm thì các bạn lại đăng hàng loạt cái số điện thoại vào đấy để khách hàng xem cái cần uh, mua sản phẩm thì có thể là gọi điện cho các bạn ngay lập tức đó thì các bạn có thể để ý đây nó đang sửa 32 rồi A3 A4 35 36 sản phẩm rồi các bạn thấy không cái tên này đã biến thành cái số điện thoại thành cái chữ cao cấp này rồi đấy cực kỳ tiện lợi cho các bạn đó thì đây là cái, cái tính tiện lợi của cái tool này đem lại kể cả cho người mới bắt đầu kinh doanh trên Shopee và những người mà kinh doanh uh, lâu trên Shopee mà chưa biết đến cái tính năng mà đăng tin và quản lý hàng loạt này thì đều có thể uh, thử sử dụng cái tool Shopee Plus này mà mình muốn nhấn mạnh trong cái clip ngày hôm nay là tính năng đăng sản phẩm nó sẽ rất là thuận lợi cho các bạn mới khởi sự kinh doanh trên Shopee thì các bạn có thể dùng cái tính năng này đăng sản phẩm của những gian hàng họ đã đăng rồi để biết cách đăng thì sau này các bạn có thể dùng tay để đăng tiếp những sản phẩm mà gọi là đặc thù là thế mạnh của các bạn lên để bán trên Shopee trên Shopee thì quan trọng nhất đó là giá rồi các chính sách khuyến mại thì cái này trong quá trình bán các bạn sẽ cải thiện dần rồi những cái thủ thuật nữa thì thủ thuật thì các bạn lên Google search khá là nhiều Uh, nhưng mà làm sao để tìm những đơn vị uy tín thì các bạn cần kỹ năng rồi là có thể các bạn chọn những người uy tín để các bạn nhờ làm mentor hướng dẫn các bạn để các bạn khởi sự trong cái quá trình kinh doanh Shopee thì khá là tuyệt vời nếu các bạn thấy thích và thấy clip này là hữu ích thì hãy like và thả tim cho video này nếu các bạn đang xem trên YouTube thì hãy ờ, ấn subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Long để Long có động lực làm các clip tiếp theo. Tương tự, nếu có bất cứ câu hỏi hay là có một cái chủ đề nào mà các bạn đang thắc mắc trong kinh doanh online thì các bạn có thể để lại phần bình luận và nếu Long hoặc là uh, team của Long có thể biết thì Long sẽ làm các cái clip tiếp theo chia sẻ về chủ đề đấy để uh, hỗ trợ các bạn trong quá trình kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc.